chào tất cả anh em nha thì ờ, cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm riêng cho những anh em nào mà đang chơi bầu cua anh em đang thua anh em đang muốn kiếm đường để gỡ để mình lấy lại những cái gì mà mình đã mất thì ờ, trước khi mà mình test thử cho anh em coi trước khi mà mình hướng dẫn cho anh em chơi cái cách chơi cũng như là cách sử dụng đồ làm sao vô sòng mình có thể chơi mình luôn luôn mình chiến thắng thì mình sẽ đánh thử trước cho anh em coi để anh em thấy được cái hiệu quả cũng như là cái cách chơi khi mà anh em áp dụng những cái này vô sòng của mình thì đầu tiên mình sẽ đánh thử trước 5 ván cho anh em coi nha cho anh em thấy được cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100% ván này thì mình chắc chắn 100% với anh em mở ra sẽ có con tôm từ một con cho đến ba con tôm mình chắc chắn là có một con rồi đó còn hai con kia thì có khi là nó về ăn tôm cũng có khi là nó không về nhưng mà chắc chắn mở ra cứ đánh tôm đây có tôm rồi tiếp tục ván thứ hai ván này thì mình chắc chắn 100 phần trăm với anh em mở ra sẽ có con cua mở nè hai cua đây nắp nào lắp cũng được nha đổi nắp nè nắp nào lắp cũng được ván này thì chắc chắn 100 phần trăm sẽ có con cá ván thứ ba nè có cá ván thứ tư ván này thì anh em cứ đánh con bầu ván này thì nói chung là 80 phần trăm là sẽ có con bầu mình đánh mình biết được cái dáng nào nó chắc cái dáng nào nó không ván này đánh bầu nhẹ tiền thôi vẫn có bầu ván thứ tư ván cuối cùng nè lắp bao nhiêu cái cũng được ván này thì anh em đánh cho mình con tôm từ một con tôm đến ba con tôm đánh mạnh tiền vô dáng này 100% đây có to. đó thì anh em lắc bao nhiêu cái cũng được và anh em lắc kiểu gì cũng được là anh em có thể biết trước kết quả bên trong nó ra mặt nào thì giới thiệu tới anh em cái bộ mà mình mới vừa sử dụng mình chơi để hướng dẫn cho anh em là cái bộ này bầu cua báo rung 6 mặt một bộ đầy đủ của nó sẽ gồm có ờ, một cái hộp với lại một cái cục rung này thôi cái này là cái máy rung máy rung này thì mình bỏ trong người anh em đứng xa 7 tới 10 mét nó vẫn có thể bắt tín hiệu được đây là cái máy rung pin này thì xài pin máy lạnh một bộ thì sẽ đi kèm một hộp và một máy rung và cái máy rung này đặc biệt nó chỉ rung với cái hộp này nha đây là cái loại khóa từng sóng không có ai kết nối được với mình hết mình chơi rất là kín đáo và rất là an toàn đi chơi thì anh em chỉ cần chuẩn bị cho mình vô sòng anh em làm sao anh em cháo được cái hộp của mình vô là ok còn hai cái hộp còn lại thì anh em muốn chơi hộp nào cũng được hộp bình thường hộp chợ nắp cũng là nắp chợ đĩa cũng là đĩa chợ đi chơi chỉ cần bỏ duy nhất một hộp cho thôi còn mình sẽ cầm cái máy rung này mình gắn ở trên người mình là nó sẽ báo rung lại cho anh em biết từng mặt từng mặt nó sẽ có một cái kiểu rung khác nhau sáu mặt này nó sẽ có sáu kiểu rung khác nhau như ở trên giấy mình đã ghi sẵn cho anh em không rung thì anh em cứ đánh mặt bầu một ngắn và một cái dài thì anh em cứ đánh con cua một cái dài anh em cứ đánh con gà hai cái dài anh em đánh con cá một ngắn anh em đánh con nai hai cái ngắn anh em đánh con tôm đó cứ theo cái công thức này mà đánh thì mình dám chắc với anh em 100% là chuẩn không bao giờ bị sai và cái này đánh không có đường phản nha đây mình sẽ cục rung này kìa cái phần cục rung thì anh em đi chơi cứ thay pin xong mình bật cái công tắc lên nè rồi mình bỏ trong người thì khi mà nó rung nè đó nó đang rung đây mình mở nắp ra cho anh em thấy được nè khi nào nhảy đèn đỏ là nó rung nè đó nó đang rung nhưng mà nó không hề phát ra âm thanh và tiếng động cho nên cái vấn đề mà người ta ngồi kế bên người ta sẽ không bao giờ biết được anh em đang xài cái máy rung còn bây giờ để anh em biết được để cho nó có cái ờ, âm thanh thì mình để ở đây cho nó rè nó cạ vô cái này thì nó sẽ phát ra âm thanh để anh em coi nó có khớp với lại cái công thức này hay không đầu tiên là con bầu nè con bầu thì anh em có lắc từ sáng đến chiều nó cũng sẽ không bao giờ nó rung nhưng mà ngược lại con cua nè đó anh em có thấy không một cái ngắn và một cái dài nhịp rất rõ ràng con tôm nè hai cái ngắn con nai nè một cái ngắn con cá nè con gà nè một cái dài con này là hai cái dài nè rồi nè bầu không đung thì đối diện với bầu sẽ một ngắn một dài cá là hai dài thì đối diện cá sẽ là một dài còn uh, nai hai ngắn thì đối diện nai sẽ là một ngắn đó cứ theo công thức này mà đánh thôi thì đây là bộ bầu cua báo rung xấu mặt giá thì ờ, rất là ok rất là rẻ nói chung giá của nó thì chỉ bằng cây à, một à, chén bạc mà anh em đánh thôi với lại cái phần này thì chơi cả tháng thì mới hết pin cái bộ này đó đây là cái bộ bầu cua thì anh em nào cần lấy hàng hoặc là cần hỗ trợ cái vấn đề nào đó thì anh em cứ alo cho mình qua số điện thoại này mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em hơn còn à, anh em ở xa thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em còn nếu như ở gần thì cứ qua nhà mình coi hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok và đúng như quảng cáo thì anh em lấy về xài còn à, mình nói luôn cái phần này có một chỗ số chỗ nó bán nó lừa đảo thì anh em lên anh em có mua hay không thì anh em vẫn mất tiền còn bên mình là không phải vậy nha lấy hàng mới trả tiền còn không lấy thì anh em không tốn bất cứ một ngàn tiền cà phê nào hết thì có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì cứ alo cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha